Tình là nghề xóm thì có bao lâu Mà sao hơn thua nhau mấy câu Tình yêu là những gì kết thân nhau Thì ta hãy càng luôn chân quý Oan gia, oan gia, yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người ăn đi cưng ăn đi ăn tự nhiên đi cưng dạ nè ta ăn nhiều vô nha ông bà mình nói miếng ăn là miếng nhục nhưng mà nhục để lấy được vợ thì nhục dương cá nục em cũng ăn ơi, bởi vậy ông bà ta nói sao Dò xong dò miễn dễ dò Mấy ai lấy thước mà đo lòng người Nó câu thiệt rất là hay luôn á Đàn ông ta nó dẻo miệng Thì nói là, là, là để cho phụ nữ người ta tin liền à Tôi sợ lắm Dạ không có đâu chị ơi Chị nói vậy tội nghiệp cho đàn ông tụi em quá Tại vì uh, nhiều khi á Lời nói là gói vàng mà nếu mình nói là mình phải làm được vậy mình phải chắc cú cái lời mình nói chứ mình im im hoài không không ai biết mình nghĩ gì đúng không hương pha hay quá hả pha nói hay quá hả nhưng mà nói gì nói ăn nhiều vô nè ừ, đàn ông hả chỉ có giỏi chăn rau thôi mà khi được rau rồi á về để cho héo rẹo đâu có chị nói vậy là bậy rồi em nè em không có chăn rau em chỉ biết chăm sóc rau thôi mà rau có tươi hay không á là do mình chăm sóc em để em chăm sóc hoài em không hái thì sao làm sao mà héo được đúng không hương Trời ơi, Pha nói vậy là Pha chăm rau á, chắc là giỏi lắm đúng không? Trước giờ Pha có trồng rau gì chưa? Pha không có trồng rau Mà Pha trồng nguyên cây si trước cửa nhà Hường kìa Cho dù mưa bão cỡ nào hả thì cây si cũng không bao giờ ngã Ghê quá à. Thôi ăn Ăn cá đi nha à, Thôi chị không ăn nữa nha Chị lên lầu Lấy vợ thì chọn tông lấy chồng thì chọn giống nhưng mà không phải giống tốt là được đâu phải có sự nghiệp nhà lầu xe hơi mà quan trọng là phải biết lo cho vợ con hường ơi chị thương em lắm chị muốn em có một tấm chồng tốt cho nên chị quyết định chị phải kiểm <coughs> nè dạ. nghe hỏi nè sắp sửa đó là rước con hường về ở chung ừ. rồi có nhà cửa gì không nha đừng có nói với tôi là ở nhà thuê nhà mướn nha tôi không có đồng ý đâu à ngày xưa ông võ chồng tôi đó lấy tôi nè là, là là nhà lầu công ăn việc làm đàng hoàng ổn định tôi mới cưới đó vậy ta nói đàn bà phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng phải không chị? Đúng rồi Đàn ông mà giỏi giang giàu sang thì phụ nữ mình mới được nhờ phải không? Đúng rồi chứ đâu ừ. phải để cái mát ở bên ngoài đẹp trai rồi rồi, rồi, rồi muốn lấy người ta là lấy đâu ừ. Dạ ừ. à, Em cũng xin thưa với chị là Nhà thì em có được uh, hai căn Một căn á là từ đường Ba má em để lại cho em Còn một căn thì uh, em mới mua đây à, à Hai căn, ờ, hai căn à, Thì đó nhà cỡ này không? kích thước đồ lớn cỡ bằng nhà ông võ chồng tôi không dạ em không biết là nhà em bằng nhà này hay không mà nhà em là được 200 trăm mét vuông à, với lại nó là ba tầng lầu đúc á chị ui trời ơi hai trăm mét vuông sao ở hết được ừ nói chung là có nhà thì được rồi chứ ừ. đừng có ừ. mua đất mà xây nhà cực lắm dạ không nhà em là mua đất rồi em tự xây lên chứ nhiều khi mình mua nguyên căn nè nó đâu có giống với sở thích của mình rồi ba cái móng nền đồ này kia người ta làm đồ không có chất lượng à, nhưng mà tại vì thấy uh, kiến trúc sư rồi đổ ừ. móng rồi làm lại cái nguyên cái căn nhà trời ơi thôi đi cực lắm mà tốn tiền lắm đúng rồi tốn lắm nội mà kiến trúc sư mà ra mà người ta ra bản vẽ nha trời nó có đâu tốn tiền không đó ừ. dạ không có chị quên rồi hả em là kiến trúc sư mà thì em thích cái nhà em ở cả đời thì em phải làm theo đúng sở thích của em em tự vẽ luôn mình không có tốn tiền bản vẽ chị ở đâu ra nha một tráng sĩ tươi xanh mà lại có tài nữa kiến trúc sư chứ sao trời đất coi lấy em tôi đâu phải là dạng dừa ừ. ờ, còn ờ, con võ con võ không điện ừ. alo mình bà hả ừ cho tôi thêm tiền xài đi tiền gì mà tiền ờ tháng này bên công ty gặp sự cố hợp đồng nên lương ờ, bị trễ trời đất coi cái sao mà cứ hỏi tiền bạc hoài vậy trời bà làm gì mà tiền lương của tôi lúc nào cũng giữ hết giữ riết vậy nhiều lúc tôi ra đường lỡ có chuyện gì mà hết tiền rồi sao không có tiền xài thì đi về đi tao đưa chứ tự nhiên ở ngoài đường ngoài xá rồi đưa làm sao bà cứ giữ quà. để cho tôi ít tiền tôi xài và tiếc hay sao vậy tôi đi về nhà đi đứng ngoài đó mà nói tiền tiền tiền hoài alo Thiệt tình cha võ này có bao nhiêu tiền là đưa cho vợ hết trơn rồi tới nỗi mà không có một đồng bạc bỏ trong túi đổ xăng cũng có và gọi điện về vợ thiệt ổng làm tôi mất mặt quá mất mặt gì thì làm có tiền phải đưa cho vợ chứ đưa cho ai trời bà mắc cười quá à. dạ à, em sẽ bắt trước anh sau này mà khi cưới hường về á em làm được bao nhiêu tiền em cũng đưa hết cho hường luôn nha chị ôi trời ơi thiệt không vậy suối cả gì chưa đủ chưa đủ đâu nó phải là một thằng chồng ngon mà một thằng chồng ngon á, thì lúc mình xấu xí á, thì nó nhòm mình cũng giống như là bà tiên chị tính làm gì em em phải giả bệnh giả bệnh giả bệnh hả ờ ủa à. khoa ủa dạ. cái chân em bị cái gì vậy dạ tại hồi nãy ờ, em nghe hường sốt mà rồi em gấp với lại chị hối quá nên em chạy tới rồi em lỡ đụng xe trời đất ơi mày chạy gì dữ vậy mà không sao đâu chị ơi bác sĩ nói em chỉ bị gãy ờ, gãy gì gãy cái xương bàn chân thôi à rồi gãy xương bàn chân mà mày không nói không sao vậy sao mày không trong ở bệnh viện đi tại em nghe hường sốt nè giờ có gãy hai tay hai chân em cũng phải tới chứ hường sốt sao em ở bệnh viện được hường có sao không hường ờ, ờ ôi nó ừ. sốt dữ lắm luôn đó nghĩa là nó sẵn nó cứ kêu tên em không à trời ơi hường ơi Khoa. hường có mệnh hệ gì nha hường Khoa à, nghe chị nói nè Hường nó là em ruột của chị Chị thương nó lắm cho nên là nó mà có chuyện gì á chị đau lòng lắm mà nó mà không hạnh phúc á là chị buồn ghê lắm luôn á cho nên á lúc mà em nói em cưới Hiên Hường á chị tưởng em nói giỡn chị tưởng em gạt nó dạ không có rồi chị ơi em không có dám gạt Hường đâu bây giờ mà Hường có mệnh hệ gì á em sợ em sống cũng không nổi nữa Hường ơi chị yên tâm đi chị em không có dám gạt Hường đâu em cũng không dám gạt chị đâu rồi rồi rồi chị hiểu rồi bây giờ chị hiểu em nhiều rồi đó cứ cứ đi hai đứa cứ quen đi coi như là tới luôn đi đó <coughs> chị cho phép tụi em thương nhau hả chị thương đi cưng lo cho em chị nha dạ em cảm ơn chị em cảm ơn chị hai chị có một đứa em gái đó nó mà có chuyện gì á tới đâu chị cũng tới à nghe em không có dám gạt hường em cũng không dám gạt chị đâu chị hai chị hiểu rồi chị hiểu rồi chết rồi bây giờ hường nóng quá rồi hường để anh anh vô lấy thao nước nó ngồi ngồi ngồi đi ngồi đi chị hai lấy chị hai lấy chị hai lo cho cứ ngồi đó ngồi đó nha bây giờ muốn ăn uống gì chị hai nấu luôn cứ ngồi yên đây chị hai lo hết nha tụi cưng cứ ngồi đó chị lo chị lo Em nói anh nghe Chị hai em á Sẽ thử thách anh những điều như vậy Anh phải cố gắng vượt qua tụi mình mới đến được với nhau phải không Trời ơi anh nói với em rồi Mấy cái này đối với anh là chuyện nhỏ hết á ừ. Em biết mà Đối với pha pha của em á Cái gì cũng là chuyện nhỏ hết á Đúng rồi Nhưng mà có một cái là chuyện lớn nè Chuyện gì vậy ta Cái vụ té xe đó Em tính làm sao Cái vụ té xe hả ừ. Em thấy vậy nè Mình đã chơi rồi Chơi tới luôn ừ. Anh đá thiệt luôn đi anh không ngờ em lầy vậy luôn á sao té thiệt sao mà được té thì cường sao của người ta vậy gì tao thọt cái thọt cường sao cưới với em ờ ha thôi mình té sơ sơ cũng được ừ. bây giờ với quyết định nha nha quyết định té sơ sơ nha rồi nha Phan lỡ kéo chúng rồi không người tàn cái ghê lắm nha